giờ dạ, là dạ. hôm nay 26 à, tháng 6 nhà 2021 à, chào mừng 10 năm à, thương hiệu Tuấn 123 chính nhân quân tử được cho đi là niềm vui kính thưa cha mẹ bậc phụ huynh đấng sinh thành sinh ra những người con của Tuấn 123 đang sống và làm việc tại Hà Nội, Sài Gòn, trong đại gia đình Tuấn 123 cùng tôi, thủ lĩnh Tuấn 123 1978 Quảng Ngãi, ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ trong tinh thần phấn khởi vui cười cùng sức khỏe dồi dào mặc nắng mưa, nóng rát hay lạnh buốt, dù sớm hay khuya, dù trưa hay chiều, dù thứ hai hay chủ nhật, cứ ở đâu giờ nào có khách hàng thì ở đó có môi giới Tuấn 123. Những người anh em luôn sẵn sàng cùng tôi giúp đỡ khách hàng nâng tầm môi giới Việt Nam Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2021 tại Hà Nội, Bất động sản Tuấn 123 lần đầu khiêm tốn tổ chức chúc mừng 10 năm thương hiệu Tuấn 123 truyền hình ảnh và âm thanh trực tiếp qua Internet đến hàng vạn nhân viên, đối tác, người nhà, bạn bè, khách hàng tại 63 tỉnh thành của Việt Nam và trên thế giới. Không tập trung, không tiệc tùng, không ca hát hay thể thao du lịch tưng bừng hoành tráng như những năm trước Covid trên sân khấu lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội hay hàng nghìn anh em, người thân, gia đình hội về Đà Nẵng chúc mừng sinh nhật thương hiệu Tuấn Mục 23, đó chính là vì Covid đáng ghét. Nhưng không sao, Tuấn Mục 23 luôn sáng tạo, thích nghi và tiến lên cùng xã hội, cũng như luôn sáng tạo đi trước tìm cái hay, cái mới để dẫn dắt nghề môi giới bất động sản đi đúng quỹ đạo tử tế, đạo đức, nhanh gọn. Chính là cách tổ chức mừng 10 năm thương hiệu Tuấn 123 hôm nay theo cách thường gọi là công nghệ 4.0, một buổi livestream hôm nay. Cha mẹ của những người con ở quê hương có nghe rõ không ạ? À? Có thấy rõ không ạ? À? Tất cả khán giả đang theo dõi có thấy rõ không ạ? À? Chào anh em đại gia đình Tuấn 123. Chiều chiều và cứ chiều chiều, tôi lại ngồi ở hiên nhà cầm cốc cà phê, cốc cà phê mà tôi được quyền pha, được quyền uống, được quyền nhâm nhi với thời gian thỏa chí. Trước mặt tôi là ao cá với hàng triệu con cá chứ không phải hàng trăm con cá như ao cá của ba má tôi hồi nhỏ. Cá là của chung nhưng hơn là của riêng vì tôi được cho cá ăn, được bắt cá, được ngắm cá hàng ngày và hơn ở chỗ riêng ba má tôi ngày xưa là cá được bảo vệ, được chống độc, được che mát. Rồi tôi lại ngước lên vườn cây xanh như rừng Việt Nam hơn 30 năm trước lúc tôi còn bé và trên rừng cây ấy lại có rất nhiều chim, không phải chim của tôi mà như của tôi vì muôn loài chim bay lượn hót líu lo gần tôi trước mắt tôi giống như hồi xưa tôi còn nhỏ nhưng ngày xưa ấy tôi rất vất vả để bắt được một con chim nuôi được một con chim từ lúc chưa có lông đến lúc biết hót biết kêu rồi tôi lại liếc nhìn sang ra tôi liếc nhìn ra đường những chiếc ô tô hạng sang hạng xịn hàng tỷ đồng hàng vạn triệu đồng mà bây giờ tôi cũng được ngồi trên ấy cái mà ngày xưa còn nhỏ chỉ nhìn thấy các ông tây ngồi trong đó chạy ngang trên đường quốc lộ 1A những đứa trẻ con chúng tôi nghĩ các ông ngồi trên đấy đóng cửa lại nóng mà chết à à, sau này lớn lên mới biết là xe có điều hòa và giờ cũng biết điều hòa trong xe và tối ngủ trong căn biệt thự to đùng ba tầng ngày xưa ở quê có đúng một căn có đúng một căn của địa chủ còn lại không hiểu vì sao còn lại mà tôi không được bước chân vào đấy tất cả anh chị em các chị các bạn trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động có nghe rõ tôi kể câu chuyện trên không câu chuyện ngay bây giờ Tôi đang ngủ trong biệt thự, chiều chiều chế ly cà phê, ngồi ngắm những tán cây, nghe chim hót, nhìn chim bay, xem cá lượng trên vỉa hè lát gạch đá hoa, thi thoảng ngồi trong xe cao cấp. Là tôi một giúp việc, nhà lương 8 triệu mà tôi cứ mơ màng như một nữ hoàn trong phim. Đấy, tôi thủ lĩnh Tuấn 123 1978 Quảng Ngãi chia sẻ câu chuyện của một giúp việc kể tôi nghe để gửi nhắn nhủ đến tất cả những người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, không có số phận hay may mắn nào cả mà đó là sự thông minh của sự lựa chọn và ý chí. Một người lương 8 triệu, kết quả là lương 8 triệu nhưng hàng như hàng triệu người lao động ở Việt Nam và trên thế giới, nhưng cuộc sống của người này là giúp việc thì có xấu hổ không, có nhục nhã không, có vất vả không thì người đời tự đánh giá, nhưng kết quả cuộc sống của người ta như một nữ hoàng trong biệt thự, công việc Tôi tin chắc chắn là nhẹ nhàng hơn rất nhiều công việc 8 triệu khác. Tinh thần tôi tin rằng thoải mái hơn rất nhiều công việc lương 8 triệu khác bởi người ta có thể cùng đường, có thể duy nhất nhưng số đông đó là sự lựa chọn công việc giúp việc trong các biệt thự hạng sang. Đấy, Tuấn 123 là một sự lựa chọn tốt, rất tốt cho các bạn trẻ, cho các trung niên, các cao niên khi đến với Tuấn 123. Hăng say lao động ở Tuấn 123 không có giờ nghỉ, không có ngày nghỉ. Chỉ có khi khách hàng nghỉ mà thôi. Nhưng khách hàng làm sao nghỉ được khi mà 60% tài sản của nhân loại là nằm trong bất động sản. Nên khi đến với Tuấn 123, sức đến đâu cày đến đó, không dí, không ép vì được lao động cho chính bản thân mình bằng sức, bằng trí của mình trong môi trường chiến nhân quân tử được cho đi là niềm vui ngày đêm giúp đỡ khách hàng vui vẻ đoàn kết giúp đỡ nhau một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ ở tuấn một ba không có ca nào là khó cả khó đến đâu đều có chuyên gia luật sư kiến trúc sư đang làm môi giới tại tuấn một ba xử lý đẹp đẽ gọn gàng êm xuôi tất cả khi khó là có ngay một đội hỗ trợ đến cùng không quyền lợi mà vui vẻ đoàn kết được cho đi là niềm vui được đào tạo thường xuyên bởi các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, được đào tạo ra của Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và của nhiều trường đại học khác trên cả nước, được đào tạo kinh nghiệm thực chiến trên nền tảng lý thuyết vững vàng, được học xử lý từng tình huống nhỏ đến mm trong từng thương vụ chốt nhà. Không những thế, đến với Tuấn 123 còn được đào tạo quốc tế tất cả các kỹ năng của một lãnh đạo quản lý chuyên gia, chuyên viên tại Việt Nam và cả nước ngoài. Được tương tác với nhà giàu, người giàu, người giỏi, trong khi ta làm môi giới một cách ngang cơ, học từ đây thì học cả đời cũng không hết. Đến với tuấn 123 thay đổi được cuộc sống có khi là cả cuộc đời như 300 bài dự thi viết về Tuấn 123 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thương hiệu Tuấn 123 mà tôi sẽ đọc sau đây. Ngoài ra khi đến với Tuấn 123 tôi chia sẻ thêm về thể thao thì Tuấn 123 năm 16 tức là à, cách đây cũng 5 năm rồi à, chúng tôi đã đá được một trận à, chung kết trên sân vận động à, ngoài Việt Nam à, trên sân vận động quốc gia Lào lúc đó là mấy trăm anh em à, du lịch qua Lào và đá trận chung kết mùa giải như trước khi Covid thì mùa giải năm ngoái công ty vẫn tổ chức được trước Tết là có à, 26 đội tham dự ừ, tức là tính ra nhiều hơn cả ngoài hạng Anh đấy 26 đội tham dự đá cả một nửa năm trời rồi sau đó chọn ra một đội à, chọn ra hai đội để đá trận chung kết trong mùa tổng kết và theo lịch là sẽ đá ở một sân vận động quốc tầm cỡ quốc gia hay quốc tế nào đấy à, à, chúng tôi vẫn nao núng một giấc mơ là một ngày nào sẽ đá trên à, sân vận động Bernabeu hay sân vận động Old Trafford à, chưa có doanh nghiệp nào làm được nhưng mà biết đâu Tuấn 123 lại làm được vì chúng ta có quyết tâm à, chúng ta có ý chí chúng mà chúng ta có mục tiêu, mục đích rõ ràng thì tôi tin rằng tôi sẽ làm được. Về hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà, đây là một nét văn hóa mà Tuấn 123 à, không nói suông mà nói đi đôi với làm. Tôi vẫn thường giảng dò nhân viên của Tuấn 123 à, những lời như chúc à, cha mẹ ngủ chúc mẹ ngủ ngon mẹ ờ, đi ngủ nhớ đắp chăn vì trời lạnh lắm mẹ nấu cơm nhớ đổ thêm nước để cơm mềm à, vì gạo cứng cơm mềm ăn sẽ dễ tiêu à, buổi tối dậy đi vệ sinh bố cẩn thận để trượt chân vân vân à, rất nhiều cái à, đó là những lời rất tốt mà chúng ta hàng ngày nếu có cơ hội có thời gian chúng ta cũng động viên chăm sóc và chia sẻ với bố mẹ cũng như bố mẹ hồi xưa chia sẻ với mình Tuy nhiên khi đến với tôi bấy nhiêu đó là không đủ Bấy nhiêu với tôi đó là thiếu trách nhiệm Vì lời nói đấy ai cũng nói được Và không có gắn bất kỳ một cái trách nhiệm nào của một người con vào Trong cái sự hiếu thảo và trong cái sự chăm sóc bố mẹ hết Anh chị mỗi lần nói ra nghĩ cách làm sao mà phải móc tiền trong túi mình ra đấy, đấy. À, Lúc đấy mới có động lực và có áp lực trên công việc để mà làm việc à, Ví dụ Mẹ ơi, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tết này con đưa mẹ xuống Viện Quốc tế Vinmec khám bệnh tổng thể mẹ nhé. Ừ. Bố ơi, bố đi cẩn thận, đừng để trượt chân, chuẩn bị xuống Hà Nội đi nước ngoài du lịch với con nhé. Ừ, bố chuẩn bị đi xem bóng đá với con nhé, vân vân. Nói cái gì mình nghĩ cách mà sao mà mình xuất tiền mình ra. À, đó là sự hiếu thảo tròn vẹn. Còn nói những lời suông mà tiền bó bo vào túi mình thì với tôi cái đó à, không phải là người con hiếu thảo trọn vẹn đâu chỉ là hiếu thảo mồm thôi và điều này tôi cũng đã thay đổi được tư duy của và hành động của rất nhiều à, anh chị em làm việc tại Tuấn 123 cũng như quen biết với tôi à, như tôi rất tự hào là đã đưa được rất nhiều phụ huynh à, tôi thường nói là tôi là người Việt Nam duy nhất đưa được các nông dân chân lấm tay bùn của Việt Nam lên giữa trên bể bơi vô cực cao nhất thế giới ở à, Marriott Hotel Singapore à, điều mà các khách sạn mà dành cho những nhà giàu giới giàu sang nhất của thế giới ngủ thì tôi đã đưa được rất nhiều nông dân Việt Nam lên đấy ngủ đó là cái điều có hàng năm tôi đưa cả hàng trăm phụ huynh lên đấy được điều mà không tưởng nhưng bây giờ đã làm được hay à, năm 19 tôi à, cũng ngày này năm 19 là tôi công bố công ty lữ hành quốc tế Việt Nam Number One ra đời thì tôi cũng đã thực hiện được rất nhiều giấc mơ của các cụ già trên Việt Nam đó là thăm Hồ Gươm và Lan Bác một lần trước khi chết. À, cũng rất tiếc là năm 20 và 21 và một năm rưỡi trôi qua là bị Covid và chương trình phải dừng lại. À, còn tôi định loan tỏa ra khắp Việt Nam cùng với các nhà hảo tâm và cùng với những người con hiếu thảo sẽ đưa được các cụ già là ông bà là cha mẹ à, ra Hà Nội thăm ra thủ đô của mình một lần à, là thăm lăng Bắc Hồ một lần à, trước khi quy tiên. Đó là điều mơ ước của các cụ mà không bao giờ dám nói ra vì nước mắt chảy xuôi bao giờ bố mẹ cũng lo cho đồng tiền, sức khỏe và à, hạnh phúc tương lai của con nên không bao giờ dám ti tiền của con không bao giờ dám đòi hỏi nhưng khi tôi ép các con về đưa các bố mẹ đi thì đi thì bố mẹ rất là hạnh phúc rất là tự hào vì được thăm bác hồ được nhìn thấy bác hồ trong lăng một lần à, còn ở quê anh chị em có thể biết là hàng triệu người trên Việt Nam chưa được ra thủ đô Hà Nội đâu và hàng triệu người ở miền Bắc chưa được vào Sài Gòn đâu và tôi à, sinh ra tôi sẽ làm được những điều đó à, không trực tiếp tôi làm tôi sẽ đôn đốc thúc giục à, những người con những người cháu sẽ làm được những điều à, vĩ đại à, đấy ừ, với những người giàu thì nó rất là bình thường người ta đi khắp năm châu bốn bể nhưng với những người nghèo những người nông dân sống ở vùng quê vùng sâu thì điều đó là cái điều rất vĩ đại của một người con người cháu à, khi có tiền thì tôi hướng dẫn em tôi ba bao giờ cũng sửa nhà xe nhà mua bảo hiểm cao cấp à, khám bệnh định kỳ đi du lịch ăn sinh hào hay về ngủ khách sạn năm sao à, tất cả những điều mà tôi đã à, thúc giục đã dí đã ép đã làm rất nhiều cách để nhân viên tuấn một cái ba cũng như những người bạn trẻ quen với tôi đã làm được à, những câu chuyện cảm động có thể rơi nước mắt khi mà những người anh chị tầm tuổi tôi bố mẹ không còn nữa đến lúc mình à, tầm tuổi 30 10 năm trước thì có tiền thì không nghĩ tới nhưng bây giờ có tiền rồi thì bố mẹ nằm một chỗ không đi được nữa thì à, có thể là khóc à, dở trời khi mà gặp tôi vì cảm thấy mình là một người con cực kỳ bất hiếu à, khi lúc mình có tiền mình không làm bây giờ à, bố mẹ chết rồi bố mẹ chết rồi và bố mẹ không đi nữa rồi mình muốn làm mình cũng không làm được nữa nên việc đó anh em ưu tiên làm trước giùm tôi À, các chương trình thiện nguyện từ thiện thì Tuấn Mục Khai Ba hàng năm luôn có những cái chương trình à, từ thiện hay là đóng góp à, lũ lụt à, đồng bào miền Trung, thiên tai lũ lụt ở khắp Việt Nam thì bất kỳ có à, sự cố nào Tuấn 123 đều à, tham gia. Và cũng đã xây được à, rất nhiều đường điện, à, giếng, rồi đóng góp à, à, TV, vân vân à, về rất nhiều à, tỉnh ở xung quanh à, Việt Nam, ở toàn à, Việt Nam, nhất là các tỉnh ở miền núi cũng như vùng à, đồng bằng sông Cửu Long. À, trong 10 năm qua là chúng tôi tổ chức à, rất nhiều đoàn từ thiện, một năm chúng ta đi rất nhiều lần. Đó là sự đóng góp của anh em Tuấn 123, tất cả mỗi người góp một đồng một xu thì cộng lại thành một được một cục. Ở Tuấn 123 có bốn chương trình thường niên cũng chia sẻ với à, quý vị khán giả đang à, xem livestream. Đó là chương trình quốc tế thiếu nhi à, ngày mùng 1 tháng 6. À, tôi gọi tên là Đại hội Thể thao Olympic Cò Con chương trình này hàng năm thì tôi tổ chức đưa các à, à, cò con tức là con em của nhân viên Tuấn ba cả hàng nghìn à, cò con à, đi à, thi đấu thể thao tổ chức à, vui chơi à, phát thưởng tặng quà quốc tế thiếu nhi và năm nào cũng vậy rất là tuyệt vời à, tiếc rằng năm nay là không làm được năm nay là covid năm ngoái là covid nhưng vẫn làm được vì quốc tế thiếu nhi không có à, khi là quốc tế thiếu nhi là không có covid và Tuấn 113 cũng có rất à, nhiều chương trình à, à, thưởng à, mà treo giải thưởng tổ chức đào tạo con em nhân viên lãnh đạo nhân viên Tuấn 123 thì có rất những cái khóa học bổng những cái chương trình đào tạo à, tôi rất à, à biết rằng tôi chắc chắn là Tuấn 123 sẽ trường tồn sẽ phát triển à, mãi mãi à, về bất động sản và tiếp tục là mở rộng các ngành nghề khác trên các lĩnh vực trên Việt Nam và thế giới nên tôi chú trọng xây dựng lớp kế cận ngay từ bây giờ. Đây là con em của các lãnh đạo, các chuyên gia đều được à, đào tạo và phát thưởng, à, đào tạo với nhiều cách khác nhau. Chương trình chinh phục đèo Hải Vân à, hay chinh phục đèo Hải Vân thì hàng năm là có hàng nghìn à, thành viên à, đi từ dưới chân đèo lên tới đỉnh đèo thành viên cao tuổi nhất mà chinh phục được đèo Hải Vân dài khoảng 10 km à, đi bộ nhé à, xe chở đến đấy đi bộ là 85 tuổi anh chị em ạ à, đi 4 tiếng đồng hồ 85 tuổi đi rất nhanh rất khỏe và năm nào cũng vậy à, chỉ năm ngoái và năm nay là hai năm Covid là mùa hè không đi được đèo Hải Vân à, thực sự là một rất tiếc rất nhiều phụ huynh cha mẹ là cuộc đời chưa bao giờ được đi bộ mà chụp những cái tấm ảnh trên đèo Hải Vân nó đẹp vô cùng luôn đứng ở trên mà ở trên là mây bay vào lưng chừng núi ở dưới là biển xanh và nắng chiếu vào một những cái tấm hình buổi sáng rất là đẹp thì tôi rất mong là năm vét à, sinh về thì năm 2022 không còn Covid thì tôi sẽ tiếp tục vì chương trình này đã được sách kỷ lục Guinness Việt Nam à, ghi nhận à, là chương trình à, có nhiều người chinh phục đèo Hải Vân nhất là do công ty Tuấn 123 là những thành viên tham dự và lữ hành quốc tế Việt Nam Number One là đơn vị tổ chức là rất là tuyệt vời. À, nhớ ơn mẹ hàng năm vào ngày 20 tháng 10 thì Tuấn 123 tổ chức nhớ ơn mẹ cũng rất may là năm ngoái là Covid đúng ngày 20 tháng 10 thì lại không có Covid thế là chương trình nhớ ơn mẹ được tổ chức và tổ chức tại Flamingo Đại Lải một chương trình à, rất à, ý nghĩa à, đó là chương trình à, nhớ ơn mẹ thể hiện sự hiếu thảo của con em Tuấn 123 là năm nào thì cũng có những ca sĩ rất là tâm huyết với mẹ với cha tôi sẽ lựa chọn những và mời những ca sĩ có lòng hiếu thảo à, có những bài hát về mẹ về cha à, để lên sân khấu hát và cha mẹ của anh em Tuấn 123 thì ngồi dưới là ăn Tâm Hùng, cua Hành Đế rồi tới ngày à, cuối buổi thì có thể chụp hình với các ca sĩ những người thần tượng mà có thể cả đời chưa bao giờ được gặp chỉ thấy trên tivi thôi thì có những ca sĩ như là Thu Hiền, Mỹ Linh, Trọng Tấn vân vân thì mỗi năm là sẽ có à, một hai ba ca sĩ thay nhau tuy nhiên năm nào thì cũng có ca sĩ Ngọc Sơn thì anh Ngọc Sơn thì lớn hơn tôi à, 10 tuổi thì tôi biết là à, vì sao mà năm nào tôi gọi là tôi dùng cái từ là bất chấp thủ đoạn phải mời cho được ca sĩ Ngọc Sơn ấy à, vì ảnh trong mắt tôi ảnh là ca sĩ hiếu thảo nhất và cũng là người con hiếu thảo nhất à, tiền ai rất nhiều đại gia rất nhiều người có thể có được có thể bỏ ra được à, để lo cho cha cho mẹ cái đó ai có tiền người ta cũng có thể làm được nhưng với ca sĩ Ngọc Sơn từ năm mười mấy tuổi đã sáng tác được những bài về mẹ và ảnh là người sáng tác rất nhiều bài về cha về mẹ có thể là nhiều nhất và hát cảm xúc nhất hát hát gọi là khi mà nghe anh hát tình cha tình mẹ hay là lòng mẹ gì thì gần như là các người mẹ người cha mà nghe lần đầu đều rơi nước mắt vì ca sĩ Ngọc Sơn hát về cha về mẹ nên à, đối với tôi là chương trình nhớ ơn mẹ trừ khi mà anh Sơn anh từ chối thì tôi cũng phải xin cho bằng được nhưng chưa bao giờ anh cũng từ chối vì tôi thấy anh cũng rất là à, hạnh phúc khi được hát trong một cái chương trình à, nhớ ơn mẹ vì anh cũng có một bà anh cũng có một người mẹ đang à, bị à, à bị bệnh à, và anh cũng đã chữa mấy lần và bây giờ tôi thấy cũng à, trên fanpage đen tôi thấy khỏe rồi thì cũng rất chúc mừng anh đó là chương trình à, nhớ ơn mẹ thì hàng năm là có cả hàng nghìn à, người à, gồm có anh em Tuấn 123 và các phụ huynh à, ngồi à, ăn có việc xem ca nhạc tôi tin rằng sẽ có nhiều người bố mẹ được xem ừ, có việc ăn tâm hùm cua hoàn đế hay là đà điểu Nam Phi sẽ có nhiều cha mẹ được ăn nhưng vừa ăn tâm hùm cua hoàn đế và đà điểu nhưng nghe ca sĩ Ngọc Sơn hát thì câu chuyện này là hay là nghe ca sĩ Thu Hiền hát thì chuyện này tôi tin rằng là chỉ có mỗi Tuấn 123 làm được à, thật sự như vậy à, tôi nghĩ ra mà tôi làm được cái điều đó ừ. nghĩ nhiều lúc là lúc cũng nói vui vui là anh Ngọc Sơn mà anh dặn một cái thì không biết là chọn ai bây giờ thực ra trong ca sĩ Việt Nam để mà có một người cầm trịch trong cái việc hiếu thảo về cha về mẹ thì tôi thua nếu mà anh Ngọc Sơn <laughs> anh không từ chối may quá là cũng rất cảm ơn là anh cũng rất là nhiệt tình trong cái chương trình này chương trình thứ tư là chinh phục à, chinh phục đỉnh Thái Bình Dương tôi gọi là đỉnh Thái Bình Dương đó là cái khách sạn cao có cái bể bơi cao nhất thế giới ở Singapore nằm ở Thái Bình Dương nên tôi đặt cái tên là đỉnh Thái Bình Dương cái này là do tôi tự đặt đó, tức là hàng năm là vào ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 thì tôi sẽ đưa những à, lãnh đạo những chuyên gia cao cấp của Tuấn 123 à, cũng như à, phụ huynh qua các giải thưởng hay là anh em tự đi vân vân để lên tắm trên bể bơi vô cực đấy ngủ trong khách sạn đấy à, điều mà à, tôi nói thật là à, tôi chưa thấy ai làm được những cái điều như vậy đâu mặc dù có nhiều doanh nghiệp rất là lớn nhưng tôi làm được vì à, tôi luôn luôn là kiếm tiền luôn dặn dò anh em là hãy hướng về cha mẹ trước vì cha mẹ kiểu gì cũng chết trước mình à, mình lo trước con của mình nó còn khỏe còn còn sống lâu và còn được hưởng nhiều lắm nhưng cha mẹ thì à, phải lo trước à, vì nếu không là không còn kịp như bao nhiêu người phải khóc đấy à, đừng hỏi ai làm gì, làm như thế nào, mà cứ thấy kết quả họ hơn mình trong nâng cao bản thân như du lịch, nhà xe, trang sức, quan hệ, phong cách sống thì hãy hỏi mà học theo, làm gì thì làm gì cũng là làm, sống ở đâu cũng là sống, làm sao để mình được trọng dụng, thỏa sức cống hiến, đem về nhà cuộc sống khá giả, bình yên, vui khỏe cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, dù có khó khăn, vất vả, khô gầy, thanh xác thì cũng nên sống, nên làm tất cả cái này chỉ cần chăm chỉ chuẩn chỉ tại tuấn 123 là chắc chắn sẽ có được tất cả Hôm nay ngày sinh nhật thương hiệu Tuấn 123 thì cũng thật là bất ngờ và cũng thật là vui Cứ như là Apple người ta biết sinh nhật Tuấn 123 người ta chúc mừng vậy anh chị ạ à. Đúng sáng sớm nay là người trên App Store người ta duyệt cái app đại thế kỷ.net của Tuấn 123 à, lên à, App Store à, còn trước đấy thì app trên CH Play thì đã duyệt rồi thì đúng ngày sinh nhật thương hiệu Tuấn 13 thì người ta duyệt luôn thì à, app đại thế kỷ .net là app đầu tiên của Việt Nam về nhà đất thổ cư lên được cả CH Play và App Store và App Store à, với Tuấn 123 thì tất cả đều có thể à, Apple là tập đoàn lớn của thế giới về nhiều mặt ở tận nơi viễn Tây xa xôi mà hình như cũng nhớ đến sinh nhật thương hiệu Tuấn 123 ngày 26 tháng 6 nên đợi đến ngày hôm nay 26 tháng 6 năm 2021 nhân kỷ niệm 10 năm thương hiệu Tuấn 123 mới đưa app Đại Thế Kỷ.net của Tuấn 123 lên App Store. À, đây đây là một đẳng cấp của thương hiệu lớn 10 năm qua trên thị trường bất động sản Việt Nam. App Đại Thế Kỷ.net có đầy đủ các chức năng quản trị, quản lý của lãnh đạo, của chuyên gia, của trợ lý, chuyên viên bán hàng, giúp tăng tốc kết nối của chủ nhà và khách mua nhanh như điện với những thao tác dễ như ăn kẹo, sướng như đi chơi và phấn khởi như được tiền. Hiện chỉ mới là những thành viên cốt cán mới được dùng và nhanh chóng sẽ tất cả nhân viên Tuấn 123 được dùng. Tất cả khách hàng bất động sản gồm chủ nhà, khách mua, khách thuê được dùng và sẽ vui sướng không tưởng, không thể tin là có một áp đại thế kỷ về bất động sản tiền lời, nhanh chóng, sướng điên cuồng đến vậy. Tất cả môi giới của Việt Nam và trên thế giới đều được tận hưởng những giá trị của công nghệ 4.0 kết hợp trí tuệ, trí tuệ Tuấn 123 được định danh bởi những sinh được bậc định danh bởi những nhân tài 25 cộng. Tất cả các nhà đầu tư, nhà đào tạo đều sẽ được dùng tất cả những người quan tâm đến đào tạo dùng làm nghề liên quan đến bất động sản đều được dùng. Cũng rất uh, xin lỗi các anh em à, Tuấn 123 nếu cho em bài uh, phát biểu có thiếu sót. Uh, cũng rất uh, cảm ơn uh, tướng quân Phú Tuấn, uh, tướng quân Hà đã có bài phát biểu tâm huyết chúc mừng 10 năm thương hiệu Tuấn 123. Uh, cảm ơn tướng quân Phú Tuấn đã thay tôi à, nhắc được tên của tất cả những thành viên à, chủ chốt à, khai thiên lập địa cũng như phát triển tuấn 123 à, trụ sở miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh à, trong 5 năm qua. Rất cảm ơn tướng quân. Cảm ơn thư ký Hồng Phương, giám đốc thương hiệu cùng các thành viên đã tổ chức chương trình à, hôm nay. Mặc dù chương trình livestream không có khán giả, không có đưa cả hàng nghìn, hai nghìn, ba nghìn người đi Đà Nẵng như những năm trước, nhưng một chương trình livestream mới thế này cũng là một cái Ờ, sự sáng tạo và cũng chuẩn bị rất là công phu để ờ, hạn chế tối đa cái việc ờ, xuất hiện lỗi nếu có lỗi thì cũng rất mong là các quý vị khán giả cũng như anh em Tuấn 123 bỏ qua cho vì chúng ta đang có rất ít thời gian vì phân vân giữa việc là tổ chức trực tiếp hay là livestream à, đến những ngày cuối cùng thì mới quyết định tổ chức livestream vì Covid vẫn đang hoài nhành nhất là trong thành phố Hồ Chí Minh. À, cảm ơn các đào tạo gia ba sao và năm sao của Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản trong những năm qua. À, chuyên gia Trung, à, khối thời đại, chuyên gia Cường, khối đại cát, chuyên gia Dũng, khối tướng quân chính, chuyên gia Hà, khối thịnh vượng, chuyên gia Kiệt, khối gia Phú, chuyên gia Quyền, khối sau thổ, chuyên gia Sen, khối Thăng Long, chuyên gia Tâm, khối Tràng An, phòng Tràng An, chuyên gia Thái, khối siêu Việt, chuyên gia Thảo, khối Nhân Kiệt, chuyên gia Thoa, phòng Hoàn Kim, chuyên gia Thúy, phòng Nữ Hoàn, chuyên gia thư ký An, phòng thư ký, thư ký Chi, phòng thư ký, thư ký Ngọc, phòng Hưng Phúc, thư ký An, phòng tướng quân An, xin lỗi tướng quân An, phòng tướng quân An, tướng quân Dũng, khối Tâm Phúc, tướng quân Đạt, phòng tướng quân Đạt trụ sở miền Nam, tướng quân Hiếu, phòng tướng Hiếu, tướng quân Hoàng, khối Thượng Lưu, tướng quân Phượng, khối Thịnh Vượng, tướng quân Thành, khối Hưng Thịnh, tướng quân Thắng, khối Hoàng Gia, tướng quân Tùng, phòng Vạn Gia, tướng quân Văn Hùng khối vạn phúc. Danh sách các đào tạo gia năm sau, tôi xin đọc lời cảm ơn ông Trùm Phương, phòng thư ký, thư ký Hồng Phương, phòng thư ký tướng quân Thanh, phòng thư ký tướng quân Hà khối số 1, tướng quân Lăng Anh khối Thiên Gia, tướng quân Mừng khối Sau Thổ, tướng quân Chính khối tướng quân Chính, tướng quân hiển khối Đại Việt, tướng quân Nhân khối Vạn Phúc, tướng quân Phú Tuấn khối Gia Phú, trưởng đại diện miền Nam. Cảm ơn các chủ tịch, giám đốc, À, giám đốc khối, trưởng phòng, các chuyên gia, chuyên viên, trợ lý và các thư ký đang làm việc tại công ty. À, cảm ơn Đại học Kinh tế Quốc dân, à, Ngân hàng Hàng hải MSB, Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản. Cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ, giáo sư Mai Trọng Nhuận, phó giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Cát, phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Hưng, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Phán, tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng. À, cảm ơn à, tất cả các anh chị em đã nghe bài à, phát biểu của tôi trong dịp à, chúc mừng 10 năm thương hiệu Tuấn 123. À, một tràng phát tay ạ.